Thời buổi hiện nay, Webonic mọc lên như nấm, không phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Nắm được cái nhu cầu đó, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một web, đó là web nickgame267.vn, web bắn cực kỳ tính chất lượng. Anh em muốn mua nick, ấn vào phần đăng nhập, nạp tiền, lựa nick và mua ngay nha. không ta bước qua dẫu cuộc đời này rộng bao la ngày mai sẽ tốt thôi mà bao mây mù răng sao nếu chân ta bước sạch ba lô mà đi nhìn thật xa về nơi phía cuối con đường giả khơi khi mà trời đang rông bão Vật ngã lại đứng lên không sao Ước mơ đã xây đắp còn dang dở Nên ta vẫn cứ đi vì tuổi trẻ còn đang thở Tuổi trẻ đời người có bao nhiêu Chỉ có 20 năm lấy đâu ra mà nhiều Vì cuộc đời ta sống chẳng đầy đủ và luôn thiếu Phải tự lập từ bé vì chẳng được ai nuông chiều Ta đi để biết ta là ai trong cuộc đời Dù có thắng hay thua cũng chỉ là trong cuộc chơi chỉ muốn thân đã thuộc lời để biết mình lớn rồi nên là bạn không thuộc tôi thiếu thuộc hà nội buồn đau là còn trắng tan trên ta vẫn cứ bước dù có mưa hay nắng hạn giữa trời đông giá rét hai đâu cứ có băng tan và bất kể ngày đêm mình như tiên hay chẳng sao cho tôi biết đi em chẳng được mạnh mẽ anh cũng hiểu vậy mà tại sao bỏ mặt em lẻ loi một mình hai người chưa thức giấc anh mới thấy im lòng bởi điều vừa mới diễn ra chỉ là trong Bye.